you nay ờ, mình đi tham quan cái cái buổi chấm bài của bên khoa hội họa năm nhất của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các bài vẽ bố cục bằng màu bột. Đề tài là tính vật. Đây, đây là toàn cảnh lớp này. Toàn cảnh lớp năm nhất này. giờ mình đi xem thử từng bài coi mấy em vẽ sao à. em vẽ cái à, chất liệu là bố cục mà màu bột đây màu bột đây màu bột thì à, trước khi lên màu bột á, là phải có một cái bản phát thảo nho nhỏ phía dưới là các bản phát thảo nho nhỏ này thì phát thảo nhỏ nhỏ này ờ, phải được duyệt rồi mới được lên cái bản màu bản màu đây bản màu nhỏ nhỏ đây xong bản màu cũng được duyệt rồi mới đầu mới lên bài lớn bạn này bạn làm quá trời phát thảo luôn này phát thảo nho nhỏ nè ờ. bước này đẹp ghê chứ bố cục rất là chặt chẽ là phát thảo nhiều nữa màu sắc phối ờ, rất là hài hòa bữa này đẹp ghê nè Lê Trung Tân à ok quân dạ. <laughs> đây đây hai quỳnh hai quỳnh hai quỳnh này phi nít nít nai gì hả không vậy học xong cái tàn tạ luôn rồi à cũng nhận thiệt á học xong tàn pha nhan sắc đây là mấy bài à, vẽ chân dung bằng chì chân dung bằng chì ha bài này là bài học kỳ ủa em em quỳnh bài này là bài học kỳ đúng không à là bài học kỳ đó đây là bài học kỳ nha bài thi học kỳ học kỳ một ủa giữa học kỳ khác nữa à à vậy là này bài giữa học kỳ không phải bài học kỳ bạn vẽ nó khá bạn vẽ tốt quá thì đây là cái chương trình của cái giai đoạn <laughs> dịch Covid năm 2020 thường là vô là mấy bạn sẽ hồi xưa mình học á, là vô là vẽ tiếng vật trước rồi xong mới tới ờ, chân dung đó còn bây giờ mấy bạn vô là mấy bạn ào cái vô chân dung luôn chứ không có được vẽ tiếng vật cũng hơi tiếc à, do học thời gian nó gấp quá vẽ khá nè thôi đẹp á mà bột nhìn như sân dầu luôn lại kỹ ghê thôi có có đứa bé dập đan không biết bạn nào mà mê giày nhìn vô là biết đồ này đồ nào liền ha đồ này phải nổi tiếng á đồ gì ra quên mất tiêu rồi nhưng mà đồ này dọc dọc đan một như thường ha nhất năm nay khá quá nhất năm nay vẽ ờ, chỉnh chu chi tiết ghê à, năm nay vẽ chỉnh chu ghê á không như mấy bạn của các khoa khác triển vọng thường á, ra hội đồng chấm là thường có rất là nhiều giáo viên chấm cùng một lúc nên cho nên cái việc mà xảy ra tranh cãi rất là nhiều cho nên khi mà chấm hội đồng nhiều người như vậy mà bài nào mà được điểm cao thì bài đó rất là có tiềm năng sau này ờ, phát triển lên ha <laughs> cho chân vỡ dễ thường kìa để phát thảo mấy bạn năm nay làm quy trình rất là ok luôn nè làm quy trình rất là bài bản vẽ tranh không phải là cứ có cái ý tưởng là bắt đầu đặt tay xuống là vẽ liền mà phải là phát thảo phát thảo đen trắng tính toán bố cục sau đó lên phát thảo màu nho nhỏ rồi mới lên bài lớn được quy trình nó rất là bài bản chiếc vé tranh mà có ý tưởng xong đùng cái lên bài lên lên lên tranh lớn liền thì khi đó mình không có kiểm soát được cả sắc độ cả bố cục cả màu sắc bài bài của ờ, tân á hả à có có thấy bài trời ơi, màu nãy nãy đi lướt qua không có để ý nè so cho mấy bạn thấy kỹ hơn nè à Đây. đó phát thảo một đống luôn nè bạn xài bức này bán được luôn á gì Nhi, Nhi Đứa kia đẹp á chứ đẹp ghê á làm ờ, nhiều có thảo màu đẹp ha bước đó bán được luôn á bước đó bán được luôn á à, bánh trần à. hả bye bye rồi bye bye mọi người nha